chúng ta đang học về cái loạt à, à, kinh à, bất thối có nghĩa là những cái điều kiện để xây dựng cái cuộc tu của mỗi cá nhân tỷ kheo và cũng là cái điều kiện xây dựng ừ, tăng đoàn nói chung ừ. Ừ, đây là những điều kiện tối yếu và cũng là cốt lõi là nội dung căn bản với chuyện uh, uh, tập uh, tất cả Phật pháp có thể gom gọn uh, gom gọn lại có thể gom gọn lại trong uh, uh, mấy pháp bất thối này Ờ, trong một cái hình thức ngắn gọn thôi ừ, trước khi Đức Phật viên tịch à, thì ngài gom lại tất cả thì giáo pháp trong suốt 45 năm vào trong mấy cái pháp bất thối này hôm nay chúng ta học về ờ, bảy giác chi ở trong cái loạt pháp bất thối này ngài có nhiều cách ngày ngày này có nhiều cách để mà ngày thu gọn giáo pháp và trong đó thức giác chi là một là một trong cái, cái, cái cách thu gọn có một chuyện mà tôi nghĩ rằng nó đặc biệt quan trọng vô cùng quan trọng rất là quan trọng ừ. mà phải nói rõ ở đây là tôi tính nói chữ đa phần tôi, tôi tính xài cái chữ hầu hết nhưng giờ tôi sửa lại là chữ tất cả ừ, tất cả phật tử Việt Nam ừ. khi nghe nói tới là bác chánh đạo hay là tứ niệm xứ hay là thân giác chi đó thì một là mù tịch mù tịch còn hai nữa đó là uh, cứ nghĩ rằng đó là cái pháp gọi là cao siêu xa vời nào đó à, rồi thở ơ ừ, không có tìm đọc không có lắng nghe không có ghi nhớ nói gì là hành trì ừ. thì sáng hôm nay ừ, trong cái bài giảng về bảy giác chi đó, tôi xin nhắc lại cái chuyện này cái giác chi ở đây cái từ cái từ Pali là pochanga tức là cái điều kiện giác ngộ mà thì dầu cho đó là tăng ni người không có tóc sống ở chùa tự viện hay là núi rừng hay là một người cư sĩ có vợ chồng con cái nếu mà có cái lòng cầu giải thoát thì đương nhiên dứt khoát phải biết bảy ác kia bởi vì đó là điều kiện giác ngộ mà ừ. có lòng cầu giải thoát đừng có nghĩ rằng ấy, tôi có tóc tôi có gia đình thì tôi bố thí ừ, rồi tôi giữ nam giới ừ, rồi thỉnh thoảng nghe pháp vậy là xong nếu mà nghĩ như vậy đó thì mai này đó trên giường bệnh trước cái chết hoặc là với những cái hệ lụy ừ, diễn ra thường nhật ở trong đời sống chúng ta không có cách nào chúng ta có thể chịu nổi ừ, chịu nổi bởi vì uh, cái con đường giải thoát Đức Phật ấy, con đường mà ngài dạy mình ấy, nó đem lại cho mình hai lợi ích cái lợi ích thứ nhất ấy, Ờ, là hiện tại lạc trú có nghĩa là khi mình hành trì theo lời dạy của ngài chưa nói đến chuyện chứng ngộ gì hết chuyện đầu tiên nếu mà làm đúng được được an lạc cái pháp tu nào á, mà mình theo mà mình được an lạc à, mình được tiến bộ càng theo mà càng có trí càng theo càng có tinh tấn càng theo càng được an lạc càng theo càng thích sống một mình thì đó là chánh pháp đó là lời phật còn cái pháp môn nào đó mà nó có cái nhãn hiệu là pháp tu là lời phật mà khi mình đi theo nó, nó mình chỉ thêm cái phần khó khăn thêm cái phần gọi là chặt vật thiếu an lạc ờ, ờ, một cái pháp môn mà chỉ làm khổ mình thôi thì sớm muộn vậy cũng làm khổ người khác nhiều lắm ờ, tôi miễn kể đây để tránh cái vai chạm thì tôi chỉ nói nhẹ vậy đó cái pháp môn nào mà chính lương sự tu học mà không thấy an lạc đó thì cái con đường nó tiếp tục đi là chỉ làm khổ người khác từ cái chuyện ăn à, ăn ăn kiểu gì mà mình thoải mái nhẹ nhàng thuận tiện rồi mặc rồi ở rồi sinh hoạt ừ. ờ, mà đồng khi đó mình tu cái pháp môn nào đó mà mấy mấy cái ăn ở ăn mặc ở sinh hoạt mà nó không cho mình cái sự an lạc đó thì khác ở đây tôi không nói chữ thoải mái nha tôi nói tôi chỉ cái chữ thoải mái tiếng Việt Nam đôi lúc nó có nghĩa rất là xấu cho nên tôi mới xài cái chữ an lạc là an lạc thì cái con đường giải thoát đó đúng là con đường ngược dòng đời không nó đi ngược cái dòng đời nó đi ngược lại sở thích cái sở thích hưởng thụ của tất cả chúng sinh nhưng điều đó không hề có nghĩa là anh tu tập theo lời Phật đi đi theo cái con đường ngược dòng ấy anh không được an lạc nói điều là sai nha thí dụ như đời sống chánh niệm à, đời sống chánh niệm chẳng hạn à, đời sống chánh niệm là cái giá trị đầu tiên là điều kiện đầu tiên tất yếu tối yếu cho hành trình giải thoát thì tại sao nó gọi là pháp môn ngược dòng là bởi vì tất cả những người không biết Phật pháp ấy, thì cái đặc điểm đầu tiên của họ là thất niệm ăn uống nói cười buồn vui thiện ác mà không biết cái gì đang diễn ra đang xảy ra đó gọi là thất niệm không? mà người sống với chánh niệm là cái người Ờ, có thể kiểm soát được ờ, ờ, mọi hoạt động của thanh tâm tôi biết tôi nói cái này nhiều người nghe rất là ngán nhưng mà tôi phải nhấn mạnh một chuyện nếu đủ duyên thì con đường này dẫn đến giác ngộ chứng thánh không còn nếu mà không đủ duyên thì tối thiểu trước mắt chúng ta được an lạc và tôi xin khẳng định bằng cái mạng cùi của tôi không có một đời sống nào nó an lạc hơn là đời sống của người có chánh niệm tôi phải khẳng định như vậy tôi đi giảng đạo tôi xài tôi, thề bồi thì dở quá nhưng mà đó là một sự thật không có một cái đời sống nào nó an lạc hơn là cái đời sống chánh niệm có rất là nhiều trường hợp chúng ta nghe đề cao cái pháp môn này pháp môn kia hơn ừ, thiền định rồi trí tuệ rồi tùm lum nhưng mà phải nói chốt lại cách căn bản thì cái đời sống chánh niệm là đời sống an lạc nhất nó an lạc mà nó an toàn ừ, an lạc mà nó là an toàn nó an lạc là bởi vì uh, khi mình sống trong cái kiểm soát mình uh, có khả năng uh, phòng ngự đối phó ừ, rất tốt đối với mọi bất trắc của đời sống vô vàng những bất trắc có thể đổ lên đầu của chúng ta mà cái người sống trong kiểm soát là an lạc an lạc là bởi vì ừ, họ chỉ khổ họ khổ một thay vì khác khổ 10 khổ một là sao mình nghe người ta chửi mình đó mình chỉ biết là mình đang khó chịu nếu cần mình biết thêm cái nữa người kia đang bất thiện hết nếu cần mình mình, mình, mình hiểu thêm cái nữa mình đang gặt quả xấu và người ta đang gieo cái nhân xấu tại đó thôi tại đó thôi đừng đi xa nữa cái người chánh niệm mới có thể làm được chuyện đó chỉ có người chánh niệm làm được chuyện đó nếu mình đang bực mình á, vì cái lời tiếng chửi đó mình chỉ ghi nhận rằng mình đang gặt quả xấu và người ta đang gieo cái nhân xấu chỉ vậy thôi biết rõ mình đang khi mình đang bực mình á, là mình biết thấy rằng cái nhân xấu người ta nó đang chuyển thành cái nhân xấu của mình thay vì nó chỉ là quả xấu thôi tại vì mình chỉ nghe chữ rồi nó dừng lại ở chỗ quả xấu mà khi mình bực mình đó, là mình đang gieo cái nhân xấu chỉ nhớ như vậy chỉ cái chánh niệm nó mới cho mình cái khả năng bình tâm ừ, trong cái tình huống đó không? và ăn uống nhai nuốt đi đứng co duỗi ờ, luôn luôn tỉnh thức biết rõ nghe nó rất là kỳ nghe nó đơn giản quá nên nó mới cao siêu nhưng mà chỉ có hành giả tứ niệm xứ thì mới biết được sống đúng như vậy mới là an lạc chỉ được như vậy mới là an lạc không, không có đời sống khác à, còn mình nghe nói hiền thánh như đức phật ngày sa lợi phất nhẹ nan ngày ca diếp trí tuệ bằng trời à, mình cứ lo mình chăm bẩm cho cái trí tuệ cái thiền định cái thần thông cái tuệ giác các vị nhưng mà mình quên một chuyện rất là quan trọng tất cả những bậc đại thánh tất cả những bậc thánh nhân nói chung không? từ một bậc đại thánh lưng danh ờ, cho đến một vị thánh vô danh đều giống nhau một điểm là triệt để triệt để sống trong chánh niệm cái chuyện mà các vị đó không còn tiền não đó là một chuyện khác tôi không muốn nhắc ra đây chuyện đó xa vời nhưng mà cái chuyện gần nhất là tôi khẳng định một nghìn phần trăm là các vị nó luôn luôn sống trong chánh niệm sống trong chánh niệm khi mình sống trong chánh niệm là mình từ chối tất cả những gánh nặng từ chối tất cả những gánh nặng không cần thiết như nãy tôi nói khi mình nghe người ta chửi đó mình phân tích rồi mình so sánh rồi mình ảo giác mình ảo tưởng hồi ức mình đem bao nhiêu thứ đánh giá nhận xét để gầm nhấm cái nỗi đau cái cơn giận đó nhưng người chánh niệm có người chánh niệm mọi sự nó chỉ dừng lại ở chỗ nghe thôi à, chỗ nghe rồi nếu mà mình còn phàm thì mình thêm đoạn nữa bực mình biết rõ đang bực mình biết rõ mình đang gieo nhân xấu rồi thôi quay trở lại quay trở lại với cái chánh niệm đang làm gì biết cái này đâu đang ngồi đang nằm thì theo dõi hơi thở còn đang làm việc gì đó thì cứ tập trung vào công việc đó ừ, tập trung vào công việc đó cái chánh niệm nó len vào được là bởi vì mình không biết đến cái sự có mặt của nó tôi nhắc lại ở đây không có cái sự mà đoạn trừ cắt đứt phiền não no, no, no, no, cái đó không có không có chỉ có thay thế thôi các vị mà đem hết kinh Phật ra các vị dò trong kinh có dùng cái chữ đó nhưng mà mình phải hiểu phải hiểu không hề có cái chuyện mà lấy cái búa đập cái này đập cái lấy con dao chặt cái kia không có mà chỉ có sự thay thế ừ. cái sự thay thế đó trong trường hợp đặc biệt rồi đó được gọi là đoạn trừ phiền não cho thật ra nó chỉ thay thế thôi có nghĩa là trước đây mình sống trong thất niệm không mình sống mình hoạt động rồi mình biết bây giờ mình nói năng buồn vui thiện ác mình biết à, thay thế thay thế cái thất niệm đó thay thế cái không biết bằng cái biết vậy vậy thôi không thì chính cái cái cái cái cái, cái cái, cái, cái tình trạng tâm lý đó, đó được gọi là chánh niệm là niệm giác chi nó quan trọng lắm mà cứ các vị cứ thích những cái pháp môn mơ hồ tụng niệm thần chú rồi sám hồng danh rồi tụng gọi kêu tụng niệm réo gọi hồng danh chư phật bồ tát mà trong khi cái chuyện trước mắt là sân si đầy mình mà không nhận ra rồi cầu giác ngộ là cầu cái gì cầu giác ngộ kiểu đó là nấu sỏi mà cầu thành cơm mài ngói để mà làm gương soi chỉ nó vô ích thôi nhá, vô ích cho nên cái niệm bất chi là pháp môn đầu tiên là cái chánh niệm nó là cái nền là cái nền cho tất cả thiền pháp là, trong kinh gọi là sappatika sappatika có nghĩa là nó là cái cái, ờ, cái cái cái điều kiện cần yếu cho tất cả thiền pháp sappatika ừ, sappatika nhớ cái này nhé sappatika hai chữ b bên trên sappat là tất cả aptika là là, là, là, là necessary ừ, necessary hoặc là accessory muốn đọc cái nào cũng được cái cần thiết hay là cái dụng cụ cái công cụ cũng được ừ, sapatika có nghĩa là nó là cái pháp cần yếu nó là cái pháp nền tảng thiết yếu tối yếu ừ, cho tất cả các cái pháp lần khác không? thì nếu mà nó niệm chung chung thì mơ hồ quá cho nên Đức Phật mới dạy cho mình niệm ở trong bốn cái đề mục đó là thân thọ tâm pháp nói một cách vắn tắt thân tôi nhớ vậy tôi giảng kinh tứ niệm xứ nhiều lần lắm rồi cho nên bữa nay tôi nói vắn tắt thôi à, niệm thân là sao tất cả mọi hoạt động của thân đều được ghi nhận tất cả mọi hoạt động sinh học à, là đều được sinh đều, đều, đều được uh, ghi nhận à, đó là thân quán niệm xứ rồi còn nữa ghi nhận cái hoạt động là cái bản chất của thân bản chất là cái gì biết nó là bốn đại Ờ, bốn đại nghĩa là đất nước lửa gió ừ, chạm tay vào cái gì đó thấy cứng mềm biết đó là địa đại chạm tay vào cái gì đó thấy nó nóng lạnh biết đó là lửa cái sự di động xê dịch trương phòng áp suất đó là gió tất cả các nhiệt độ nóng lạnh thì gọi là lửa chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi ừ, tức là thay vì mình ghi nhận cái này thì ghi nhận cái khác miễn là cái tâm nó phải có cái cảnh ừ để mà nó ghi nhận hơn hoặc là thô hơn tí ờ, ghi nhận rằng cái thân này từ ở trên đầu xuống tới gót chân đều gồm toàn là thứ bất tịnh không mà ừ, bất tịnh không thì nó gọi như vậy thì ghi nhận về những cái hoạt động ờ, đi đứng nằm ngồi hít thở vào ra ghi nhận cái bản chất của thân thì gom hết vào được gọi là thân quán niệm xứ này còn thọ quán niệm xứ là ghi nhận với tất cả cảm giác của thân tâm nói chung cảm xúc là cảm giác khó chịu dễ chịu ờ, ở đây không có thị ngát chỉ ghi nhận nhiêu đó thôi dạ, ghi nhận, ghi nhận thọ quá niệm xứ là không có thị ngát nhớ nha không có thị ngát chỉ ghi nhận cái cảm giác thôi dạ, ghi nhận thân quán là ghi nhận cái hoạt động ừ, của thân dạ, còn ghi nhận thọ quán là ghi nhận cái cảm cảm giác thôi nó đang dễ chịu nó đang khó chịu toàn bộ cuộc đời của chúng ta từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc đi vào quan tài chỉ là một cái hành trình mấy chục năm của cái đời sống cảm giác Đấy. lúc thì khó chịu lúc thì dễ chịu cứ ghi nhận như vậy để trong cái dễ chịu á mình không có đắm đuối trong đó mà trong cái khó chịu á, mình không có bất mãn không có ghét sợ đắm đuối hay là bất mãn đều là phiền não hết và sống chánh niệm trong cái cảm giác thân và tâm chúng ta mới có dịp thấy rằng đời sống này nó chỉ là một hành trình của cảm giác thôi có được cái cảm giác mình thích thì mình gọi là hạnh phúc phải gánh chịu phải chịu đựng cái cảm giác mà khó mà mình không ưa thì đó gọi là đau khổ chỉ vậy thôi ừ. từ cái chuyện mình ngồi lâu mỗi lưng đau chân cho đến cái chuyện mà, mà, mà bệnh hoạn trầm kha mổ sẽ gãy xương bong gân không trời nóng trời lạnh không rít nực lạnh nổi da gà tất cả đều là cảm xúc hết và chỉ vì cái cảm giác cảm xúc không mà chúng ta đã bỏ ra một đời một đời chỉ vì đi tìm cái cảm giác dễ chịu mà phải đi học hết trung học vào đại học lấy cái bằng đại học ra đời đi tìm việc làm không để đi được để mua được chiếc xe mà nó đem lại cho mình sự dễ chịu mua cái căn nhà mà nó đem lại cho mình sự dễ chịu có được những bộ áo quần mà nó đem lại cho mình sự dễ chịu đồng hồ mắt kính dây nịch dây chuyền lắc tay vòng xuyến à, trăm cài đầu lượt dép giày không tất cả cái gì nó làm cho mình dễ chịu là mình bằng mọi giá phải đem nó về cho bằng được chỉ sống cảm xúc thôi đứa bé nó khóc là vì nó đang chịu đựng một cái cảm giác khó chịu nó nhăn răng nó cười toe té là cười hăng hắc hắc là bởi vì nó đang eh, trải qua những cũng dễ chịu và cứ như vậy tới ngày nó lớn lên cái chuyện mình nó yêu đương cũng là cảm xúc nó muốn gần cái người nào mà nó cảm thấy dễ chịu cảm thấy vui Đấy, đó là chuyện yêu đương rồi tới hôn nhân khi mà cái tình cảm nó đến nó được đẩy đến một cái đỉnh điểm nào đó thì người ta mới tiến đến cái chuyện ràng buộc gắn kết vào nhau cũng chỉ vì cảm xúc mua một cái nhà một chiếc xe một đôi giày đôi dép cũng là cảm xúc tại sao mua nhà ở đây mà không mua nhà chỗ khác nó là cảm xúc khi khi mình sống chánh sống chánh niệm trong cái thọ quán mình mới thấy ồ thì ra đời sống này nó chỉ là cảm xúc và từ vô lượng kiếp vì chạy trốn cái mình khó chịu và đi tìm cái dễ chịu mà chuyện ác nào mình cũng làm hết bây giờ mình chánh niệm lại để mình thấy rằng cái dễ chịu và khó chịu nó chỉ do các duyên mà có các điều kiện mình nên có mình thành hình thành nên không chỉ vậy thôi ngoài nó ra không có gì hết tùy vào cái nghiệp tham ái mình thích cái gì mình ghét cái gì mà mình quay trở lại để mình tái sinh vào cái cảnh giới tương ứng và trong cảnh giới đó mình có những cái cảm xúc ừ, nó tương ứng với cảnh giới đó này cái này có những cái mà nó, nó làm cho con chuột cảm thấy dễ chịu nhưng con người thì khó chịu không? có những cái làm cho con người cảm thấy dễ chịu mà làm cho con chuột nó thấy khó chịu không? ví dụ như giờ mình lấy cái chai mà, mà nước hoa đắt tiền mình xách cho người mình thấy dễ chịu nhưng mà con chuột của mình xách cho người nó mình xách cho cổ nó nó chịu không nổi không đấy đại khái như vậy cái thọ nó nó, nó phù phiếm mà nó, nó buồn cười mà nó vô duyên như vậy còn tâm quán là ghi nhận tỉnh thức trong từng tâm trạng thiện ác này đây là tham này đây là giận này đây là bụng xỉn này đây là ganh tị này đây là từ tâm này đây là trí tuệ biết rõ biết rõ mình đang sống ở tâm trạng nào từ đó chính là tâm quán niệm xứ còn pháp quán niệm xứ là tổng hợp cả ba cái niệm xứ kia lại mình ghi nhận nó một cách chuyên nghiệp chuyên nghiệp hơn thí dụ nhưng là các anh mà mà, mà, mà, mà, đang tu tập thân quán thì anh biết là đang nhìn đang nhìn đang nghe đang đi còn các anh mà tu bên pháp quán thì biết đây là các nội xứ đây là nhãn xứ đây là nhĩ xứ đây là thân xứ đây là ý xứ đó, nó chuyên nghiệp hơn vậy đó cái anh mà tu thọ quán anh biết đây là dễ chịu đây là khó chịu đây là tôi hỷ tôi lạc nhưng mà cái anh mà tu pháp quán thì biết rằng đây là hỷ giác chi đây là tâm thiện tôi hỷ đây là tâm tham tôi hỷ ờ, đây là ờ, ờ, thân thức tội khổ đây là tâm sân tội ưu ừ, anh biết anh ừ. nói chung là anh nhìn cái thân cái thọ cái tâm thông qua các cái thể tài thí dụ như anh, anh nhìn cái thân thọ cái tâm thông qua năm quẩn 12 xứ bảy giác chi năm truyền cái và bốn đế không chuyên nghiệp hơn chỉ vậy thôi ừ, tức là cũng ba cái kia nhưng mà mấy cái kia là tu tự cái anh mà tu thân tu thọ tu tâm anh tu từng cái anh, anh thì chỉ chuyên về tu thân chuyên về tu thọ chuyên tu tâm nhưng mà riêng cái anh mà tu pháp quán anh làm tốt cả cả ba cái nhưng mà chuyên nghiệp hơn có nghĩa là anh này trí anh nó nhanh và anh phải có nền tảng giáo lý phải có kiến thức giáo lý nên tu cái pháp quán được nhớ cái đó mà nếu các vị hỏi tôi thì tôi, tôi nói theo trung kinh ấy, thì tùy tùy cái căn cơ mỗi người mà họ với niệm xứ nào không? chứ chứ còn không phải cái nào hay cái nào là không có à, rồi đó là là, là niệm giác chi đó thì chữ niệm giác chi là phải là như vậy đó trạch giác chi là, là trí tuệ đó. Ừ. cái trí cái chữ trí nói một tháng vừa hết mà trong một bài giảng thế này tôi chỉ nói theo vắn tắt thôi à, trí trí ở đây gồm có ba à, văn tư tu văn có nghĩa là Ờ, cái gì ừ, mà mình nghe mình học mình đọc từ người khác không? biết rằng đây là pháp thiện pháp bất thiện đây là ác đây là lành hơn cái này là tốt xấu cái này nên này không nên cái này tội hỷ tội lạc ờ, cái này là anh tị bổn sẽ ờ, cái này là từ bi trí tuệ biết những cái biết mà thông qua cái học cái đọc cái nghe để nó là trí văn còn trí tư tư là tư duy là tầm tư là những cái nhận thức mà có được cho cái sự gặm nhấm tiêu hóa à, còn cái trí tu á, là cái trí mà nó có được từ cái đời sống ừ, tu tập ừ, thiền định và chánh niệm ừ. tôi nhắc lại nó có những cái biết về giáo lý mà khi mà chúng ta sống chánh niệm ấy, cái hiểu của chúng ta cái thấm của chúng ta nó khác hẳn khác hẳn thí dụ nói sự vô thường vô ngã vô thường là mọi thứ trôi chảy không ngừng luôn luôn biến diệt luôn luôn trở thành một cái khác không còn vô ngã là mọi thứ là đồ lắp ráp do duyên mà có ở đây không có cái gì nó là đơn thuần là một khái dĩ gọi là tôi hay của tôi mà tất cả nó là một nắm cát gom lại một nắm cát gom lại mình ờ, duyên mà nó mãn rồi thì nắm cát nó rã nó rời rạc đó gọi là vô ngã không vô ngã nó không phải là không có gì mà nghĩa là nó không có cái tôi trong đó bởi vì tôi đây là phải có cái gì đó còn này không có tức là nó cái gì cũng là một khối tổng hợp do các duyên ừ, tác động thúc đẩy nha ừ, chứ vô ngã không phải là không có gì mà là không có tôi vô ngã không phải là nothing mà là nobody nhớ nha vô ngã không phải phải là um, nothing mà là nobody right rồi à, cái là trạch pháp trạch pháp là biết rõ cái đây là danh đây là sắc đây là thiện đây là ác đây là nên đây là không nên mà nó qua ba cấp độ văn tư tu phải không thì anh phải có danh niệm anh phải có thiền định thì anh mới thấy ra được cái này cái kia anh thấy anh hiểu ra được những cái anh đã học những cái mình đã tư duy ở một cái mức độ sâu rộng hơn thì nó gọi là trí tu không thì cái trí tu này mới được gọi là trạch pháp giác chi cái trạch này là dĩ nhiên là tùy người mà nó sâu rộng nó cao thấp khác nhau phải không thì ở cái người có chứng thiền định thì cái trạch giác chi của họ nó nhiều nó nói như thế này ờ, nó giống như cái đàn pin trạch có chi nó là cái đàn pin phải không thì cái đàn pin mà trong tay của anh nhà nghèo á anh rồi anh thấy rõ đây là cái nồi cái nồi nhôm lũng mớp trầy xước không anh thấy đây là cái chiếu rách đây là cái mùng bị lũng à, ờ, anh thấy đây là cái giường ọp ẹp anh thấy đây là cái máy lá bị dột mưa đấy nhưng mà vẫn là cái đèn pin còn cái anh nhà giàu thì anh cầm đèn pin anh rọi được, được, nhiều thứ ngon hơn đấy anh thấy đây là cái tủ sách này đây là cái hộp nữ trang này anh thấy là đây đây là đôi giày Gucci này đây là cái túi sách Chanel này đây là cái vali LV này à, đây là cái đồng hồ Rolex này à, đây là cái chiếc nhẫn uh, uh, kim cương 8 ờ, carat này đấy thấy chưa ừ. anh có cái cảnh rồi anh rồi anh biết ở trong nhà anh có cái gì ờ, còn anh mà nhà nghèo á, thì anh rồi được có cái xà lõn rách đứt dây thông thôi ờ, nhưng mà vẫn rồi thì mình cũng vậy tùy người mà mình rọi mình thấy cái gì ờ, nhưng mà quan trọng thế giới này không có trí tuệ nó chỉ là bóng đêm thôi mà các vị tưởng tượng làm sao mà chúng ta có thể sinh sống hoạt động trong bóng đêm được chúng ta phải cần đến ánh sáng đúng không đấy thì ở đây cũng vậy sống chánh niệm là tối yếu là cần thiết nhưng mà không có trí tuệ thì anh biết cái gì nó đang diễn ra anh biết cái gì nó đang xuất hiện cái vừa xuất hiện nó là cái gì cái gì nên là cái gì không nên đó là phải trí phải là trí đúng không và bảy và bảy cái giác chi này nó đi chung với nhau không có rời nó không có rời nhau không, không có rời kể là kể từng phần có trước có sau không nhưng mà thực ra trong cái tu cái, cái tu chứng thì nó là một khối đoàn kết một khối một khối thống nhất ừ nối kết gắn kết nhau phải không tu còn có trí là thua đời sống có trí là thua phải không rồi cái tiếp theo đó là cái hỷ giác chi anh đi chùi cầu anh đi chùi cầu chùi cầu rửa chén hút rác mà anh không có vui khó cũng khó làm khó chị hút rác tôi đi châu Âu hai năm rưỡi về Mỹ tôi trở về sau mùa Covid cỏ nó mọc tới trời rác à, cao lên tới lỗ mũi ngán chết mà hai năm mấy người sống mình thì sĩ tôi đâu biết có con rắn nó dáng nó vuông tròn dài ngắn chữ nhật bình hành hình thang tôi đâu có biết tới lúc tôi về Florida này sơ chảy là gặp về cái mấy hôm là gặp một anh đại ca dài một sải tài mà thấy như vậy rồi làm sao mà hút rác hút lá đây nhưng mà mình cứ nhớ hút hút cái sạch để mình đi đứng an toàn yên tâm không à, hút xong cái mình lót gạch để mà mốt mình đi lâu ngày mình không sợ cỏ khi mình về mình không có sợ rắn nhờ nghĩ như vậy cái nó vui à, nghĩ nghĩ nó vui thứ hai nữa ở mình nó quen thấy có người nó ngán mà bây giờ được sống mình hạnh phúc lắm dù là chùi cậu dù là hút lá nó cũng hạnh phúc lắm nói tới luôn thấy ai đã lắm nói chung cái gì nó có cái niềm vui nó mới làm được chùi cầu cũng vậy cái nước gì đâu mà phèn với ờ, vôi lâu lâu không ai xài đâu mà mình biết nó không ai của mình mình à, mình mới gớm mà mình biết là chùi nó bóng lên dễ chịu lắm dễ chịu lắm nhờ nó vui vậy đó cái nó chùi cầu nó mới gớm nó khó chịu để các vị thấy không quét lá chùi cầu nó vui mới làm được nói gì là chuyện tu hành người không có tu khó mà hình dung được cái chuyện mà ai đó có thể an lạc khi sống một mình ai đó có thể an lạc với một cái chồng kinh một đống sách mà tứ bề không có một móng nào hết chỉ có người tu hành chỉ có học giả chỉ có người nghiên cứu chỉ có người hiếu tu hiếu học mới hiểu được cái đó mới hiểu được cái đó Đây, làm cái gì phải có niềm vui thì chính cái niềm vui đó, đó nó là cái chất liệu nó là cái, cái, cái nhựa sống để chúng ta tiếp tục đi tới mặc dù phải nói rõ phải nói rõ là cái niềm vui ở trong cuộc tu nó phải là tất cả nó là nó là, nó là thọ hỷ mà còn có thọ xả nữa cái cảm giác mà hờ hững lãnh đạm bình thản đó là lại một là một cái trình độ khác của người tu nhưng mà bản thân cái niềm vui đó, cái sự hào hứng thú vị trong cái chuyện tu học ấy nó phải nói nó cũng là cái không thể thiếu được rồi muốn đạt tới trình độ cao hơn thì đó là chuyện khác nhưng mà trước mặt anh không có hỷ giác gì anh không có tìm được cái niềm vui trong đời sống chánh niệm anh không có tìm được cái niềm vui ở trong cái sự trong cái đời trong cái chuyện mà nghiên cứu kinh điển giáo lý tìm hiểu học tập thì anh không thể đi xa được tôi đã gặp nhiều và rất nhiều người họ tham dự lễ lạc họ tham dự các khóa tu khóa học họ cũng non lắm ham lắm tính chuyến này về là sẽ dành thời giờ cho kinh sách cho đời sống chánh niệm những người khi xa đại chúng rồi họ về cô quạnh lẻ loi họ không có khả năng tự tìm lấy một cái niềm vui cho mình thế là buông hết buông hết cái tập cái, cái hệ giác chỉ nó quan trọng như vậy đó quan trọng lắm quan trọng lắm mình nói chánh niệm mình nói trí tuệ mình nói thiền định mình nói giải thoát mình nói niết bàn mình nói tà le cái gì cũng cao siêu nhưng mà mình quên nữa chị trước mắt không có biết cái cách nào để làm cho mình tìm được cái niềm vui trong cái chuyện tu học thì là thua sạch thua sạch nha thì cái này là chị bà con mở cái cuốn kinh nghiệm đời quán hai một cái lấy cả tập một lẫn tập hai cái đuôi cái đuôi sách thì trong đó có hướng dẫn rất rõ có tiếng Pali có sức xứ có sức xứ chứ không phải là ừ, lớn nhất là cứ in kinh rồi đó nói trời nữa đất thì người ta phải tin hoặc là ờ, cái mở miệng ra là phật dạy tôi sợ tôi sợ cái chữ phật dạy phải có sức xứ trung bộ trường bộ tăng chi tương ương tiểu bộ không sớ giải tránh sớ hậu sớ gì được phải ghi rõ không chứ còn cứ buồn buồn cứ là phật dạy phật dạy làm cứ gì làm riết tôi thấy cái chữ phật dạy tôi cũng sợ nữa ừ, sợ giống như tôi ở việt nam mà tôi, tôi nghe cái chữ quần chúng nhân dân là chữ lao động sản xuất tôi sợ là bởi vì mấy cái chữ đó đâu có lòng đội gì đâu nhưng mà nó bị người ta lạm dụng riết đấy lạm dụng riết chuyện cái với quần chúng nhân dân tự nhiên tôi nhớ cái tay bèo mặt khóm cài cấm cơ sở này còn tôi nghe cái chuyện mà tăng gia sản xuất lao động rồi, rồi tôi hình dung đến thời bao cấp đói nghèo ăn độn khổ vậy được không ở đây cái lời Phật dạy cũng vậy đúng không lời Phật dạy người ta cứ lạm dụng cái giống gì cũng là lời Phật dạy muốn nói cái gì cũng là Phật dạy rồi đưa ra nhiều cái bậy bạ rẻ tiền rồi cái gác thậm chí Phật dạy chẳng hạn như sau này trên ờ, internet nó lan tràn một cái một cái, cái, cái, cái, cái nó giống như là cái, cái, chuỗi thiên linh cái chuỗi thiên linh vậy đó nó, nó, nó, nó lan tràn nó lưu truyền một cái văn bản rất là kỳ để là lời Phật dạy gồm 14 điều ờ, cái lỗi lớn nhất của đời người là cái gì ờ, cái tội lớn nhất của đời người là cái gì gánh nặng ừ, ừ, trầm kha nhất của đời người là cái gì mà nó cạn cợt nó nông cạn nó thiển cận à, vậy mà đi gắn lên cho chữ lời phật không cho nên mình học phải cẩn thận tu học phải cẩn thận không? thì à, ở trong cái cái đuôi của, của tuệ quán cái kinh nghiệm tuệ quán thì trong đó có hiểu rất rõ à, cái điều kiện nào để mà nuôi lớn cái niệm giác chi cái điều kiện nào nuôi lớn cái trầm giác chi cái điều kiện nào để mình nuôi lớn cái hỷ dân thì điều kiện phải có chứ không phải học xuyên suông được không phải học xuyên suông ví dụ như ờ, muốn có được chánh niệm thì chuyện căn bản là gì là đời sống ngăn nắp đồ đạc vật dụng phải ngăn nắp bản thân phải thường xuyên ờ, nhớ đến cái chuyện trao dồi chánh niệm phải thường xuyên nhớ chánh niệm mình đủ chưa chánh niệm mình đủ chưa chánh niệm mình đủ chưa à, thường xuyên chuyện đầu tiên là là vật dụng chỗ ở phải gọn gàng ngăn nắp cái giác niệm nhờ vậy đó nó mới phát, triển được rồi thứ hai là cái lòng là ta đã thiếu muốn tất cả từ cái lòng hướng về cái mục đích trao dồi trí trao dồi chánh niệm rồi còn gì nữa còn chứ phải gần cái người sống chánh niệm và phải xa cái người thất niệm đó là những điều kiện để nuôi lớn chánh niệm rồi trí tuệ cũng vậy cái điều kiện để nuôi lớn cái thành giác chi là gì cái chuyện đầu tiên là gì là thân thể vật dụng và chỗ ở phải sạch sẽ đấy rồi thường xuyên có những cái suy tư thâm trầm ừ, ở gần cái người có trí siêng năng học hỏi tìm hiểu tham khảo đó là những cái điều kiện, điều kiện để trao dồi cái trạch pháp giác chi tức trí tuệ đó. cái thứ ba là cái hỷ giác chi muốn có được cái niềm vui trong đạo là mình phải có những cái nhận thức có những cái suy tư có những cái kiến thức về giáo lý mình cứ nhớ cái này mình sống mấy chục năm trong đời cái kẻ mà có khả năng thương được người dân để mà chia sẻ giúp đỡ đại hiếm nói gì là thương được kẻ thù giúp đỡ kẻ thù bao dung tha thứ nói mấy chục năm trong đời cứ gặp người như vậy chưa kể cả cái người đang có lòng giết mình hại mình mà mình vẫn thương được không à, ấy vậy khó kiếm lắm ấy vậy mà có một người được gọi là phật được gọi là thế tôn đã là như vậy thương được người dân ghé là, Đấy. thương được cả kẻ thù có lòng hại mình thương được chúng sinh ngay khi ngài còn là phạm phu chưa có chứng phật chưa có thành phật và cái con người như vậy nó hiếm lắm trăm ngàn muôn triệu tỷ đại kiếp mới có một vị ra đời và khi ngày ra đời mà mình bất hạnh mà mình làm con chó con heo làm người tâm thần bất trí làm người là ở cái nơi chốn bộ lạc thiểu số xa xôi làm người khuyết tật tâm thần cùng điên ba trận cũng thua đằng này mình được mang thân người ngũ căn đầy đủ được gặp chánh pháp nghĩ chừng đó là thấy vui rồi không? nghĩ gì đó là vui cho nên muốn có được cái giác chi là cái suy tư như vậy suy tư là mình là người đại phước mình mới hiểu được mình mới có niềm tin nơi tam bảo mình phải là người đại phước mình mới hiểu được giáo lý mình phải là người đại phước ngay thời điểm này mình được mang thân người được học được nghe giáo lý tại vì vấn đề là quý vị không học giáo lý không học và không suy tư cái là tri văn trí tư mình yếu quá nghèo quá cho nên khi cần có cái cái hỷ giác chi rồi rất khó khăn Đấy. cho nên nếu quý vị hỏi tôi tu sao cho đúng thì tôi có nhiều có cái câu trả lời lắm nhưng mà ngay chỗ này nè ngay chỗ này right here thì tôi nói thế này tu đúng học đúng là bất cứ lúc nào mình muốn có được niềm vui trong đạo là có được ngay tôi ví dụ tôi ví dụ không tôi ví dụ những cái người mà mê mua sắm không mê mua sắm mê nữ trang mê vàng ngọc bất cứ lúc nào cũng có thể vui một cách dễ dàng bằng cách là mở tủ quần áo ra coi cái tuần lễ vừa rồi weekend vừa rồi tậu được cái gì bây giờ trên Amazon mình đang order cái gì đang mua online cái gì trên đường về Đấy. rồi mình mê ờ, làm vườn mình mê làm vườn thì mình nhìn ra mấy cái chậu lan chậu kiện ờ, cái cây chanh cây khế ngoài vườn mình vui nói chung là khi mình có cái đam mê gì đó ờ, mình rất là dễ có được cái niềm vui về cái đó còn khi mà Phật pháp trong lòng mình nó không có giáo lý nghèo quá thì mình lấy cái gì để mình vui mình lấy cái gì để mà mình xăm xôi cái đứa nó mày nữ trang nó, nó buồn buồn nó cứ môi cái hộp cái nữ trang nó ra là nó xăm xôi là nó quên hết quên hết cái người mà người thích lái xe thì cứ tóp xe buồn buồn tóp xe là đi một vòng ra biển về phố vào công viên là vui không cái người mà mê ăn thì họ chỉ cần xuống bếp nấu cái gì đó là vui à, cái người thích làm giường người thích dọn dẹp nhà cửa ờ, rất là dễ dàng có được niềm vui là bởi vì họ chỉ cần bắt tay vào một cái là vui ngay trong khi mình tại sao mình biết Phật pháp mà Phật pháp không đủ để đem lại cho mình niềm vui là bởi vì mình chưa có được Phật pháp người ta phải có cái hộp nữ trang người ta mới xăm soi người ta phải có một cái vườn cây để mà người ta ngắm nghía người ta đào sới phun sen không còn mình mình có đây mình có thì mình lấy cái gì để mà mình vui này cái giác chi nhớ nha đấy. Rồi, rồi cái cần giác chi là siêng anh không có niệm anh không có trí anh không có niềm vui anh lấy cái gì mà anh siêng lấy cái gì mà anh siêng tôi phải nói rõ cái thằng làm biết nhất trên cuộc đời này nó cũng phải có cái để nó xiên đó có nhưng mà cái vấn đề đó là anh xuyên trong cái gì chứ còn xiên ai cũng có hết tôi nói nãy tôi mới nói cái thằng làm biến nhất nó cũng có cái điểm nó xuyên đó nhưng mà cái quan trọng nhất là anh xuyên trong cái gì à, anh xuyên trong cái gì anh xuyên trong cái gì mà lợi ích cho mình cho người đó cái đó mới được được Phật kể không chỉ còn xuyên mà cái chuyện mà hại mình hại người thì cái đó nghe mà kể không cái, cái, cái, cái, tiếp theo là cái cần nhất chi quan trọng cho đó anh nói với tôi anh có chánh niệm anh nói với tôi anh có trí tuệ anh nói với tôi anh có hỷ giác chi vậy có niềm vui tùm lum hết nhưng mà anh không có đủ cái sức tinh tấn thì anh đi được bao xa anh thích là vườn đúng không Rồi. anh anh cầm cái cây cuốc anh quất dừng dài nhát anh dội anh đi anh đi được bao xa trong cái chuyện làm vườn được bao xa Đấy. anh thích làm vườn anh có anh có kiến thức về cây kiển à, rau trái củ quả đúng tôi đồng ý anh giỏi nhưng mà anh phải có được cái niềm vui trong cái chuyện đó và cái niềm vui đó kiến thức đó nó phải đủ để cho anh có được cái xiên anh có thể trụ ở ngoài vườn mấy giờ đồng hồ không thấy mệt nắng chang chang mồ hôi đầm đìa mà anh vẫn thấy vui à, cái, cái sức tinh tấn mà nó phải đến mức như vậy đó mới xài được anh mới là một người làm vườn giỏi đúng không chuyện tu học cũng vậy đó anh biết đủ thứ anh có kiến thức anh có trách nhiệm mình có tùm lum hết nhưng mà cái gì khi mà anh nói với tôi rằng anh không cái cái xuyên của anh nó không đủ là biết là tôi biết ngay cái trách nhiệm anh không nó chưa đúng mức cái trí tuệ của anh nó chưa đúng mức cái niềm vui của anh ở đạo chưa đúng mức đương nhiên các vị hỏi tôi sư có phải là thiền sư không sư có phải là hành giả không bây giờ sư suối tôi sư nói với tôi là phải có niệm có định phải có hỷ giác chi sư cho tôi một ví dụ về sự xin thưa dễ yeah. cái này tôi dám nhận nè cái này tôi dám nhận thiếu niệm thiếu định thiếu hỷ giác chi là thiếu cần giác chi là làm được đó là sắc kinh phật ấy kinh phật kinh phật không kể mấy cái cuốn sách mà người ta ghi âm lại rồi người ta viết tôi chỉ nói mấy cuốn từ dịch mấy cuốn từ viết chẳng hạn như bây giờ tôi đang làm cái calam bốn calam bốn phải xuyên có lúc ngủ được ba giờ sáng dậy đi tìm kinh đi tìm tôi vui lắm tôi nghĩ ngày quyền trai ngày đi băng qua sa mạc còn tôi tôi chỉ có online tôi đi tìm kinh tôi đi tìm những cái bài kinh mà tôi thấy rằng kinh nào cũng là ngọc ngà kim cương hết nhưng mà tôi đi lựa những bài kinh nào mà khi ghép nối lại đó trở thành một cái giáo án giáo tài để cho bà con từng bước làm quen với kinh điển mà đồng thời nó cũng là những bài kinh căn bản cốt lõi tôi nhắc lại kinh nào cũng là thiên liêng hết kinh nào kinh nào cũng là lời Phật hết nhưng mà mình phải chọn cái gì mà ừ, nó, nó, nó gần với khẩu vị của bà con quần chúng tại vì ba cái mà xăm rồi xăm rồi nấm linh chi khó khó nuốt cho nên tôi đi kiếm cái gì mà nó gần gần bà con thì tôi cho bà con ăn yến ăn yến mà coi như là có bỏ một tí gọi là hoa lại tí đường vẹn tí hoa lại cho nó đừng có tanh tí đường vẹn cho nó ngọt ngọt nó dễ nuốt nấu lỏng loãng cái nấu sạch ăn cũng ngán vậy cái đó là tôi thấy người ta ăn chứ tôi không ăn nó nha đừng hiểu lầm tôi, ăn qua ức tôi thấy tôi lại có một vài lần người cho tôi ăn cái chén bằng cái chén mắt trâu ờ, ờ, chưa kịp biết nó là gì là nó mất cha đó nhưng mà nhờ vậy tôi mới có dịp tôi nói gì bà con không vậy đừng hiểu lòng tôi ăn cái đó chết chết tôi Này. thì là phải có phải có các giác chi thì mình mới tu mới học được mới làm các cái công đức được ừ, và bản thân tôi tôi có, có, có, có trải nghiệm có trải nghiệm cái đó không tôi trải nghiệm được có nghĩa là cái chuyện làm kinh sách anh phải có giác chi phải có giác chi. nghe nhẹ tôi vào giảng cho bà con phải có giác chi ngoài cái ngoài cái tỉnh thất may của tôi nó không có wifi tôi online được nhưng mà cái online đó nó không có đủ để vào để vào zoom nó không đủ tôi phải chạy vào chùa mà ngoài đó nó sướng một chết luôn chùa thì bao la mênh mông đẹp lắm đẹp cực đẹp cực kỳ nhưng mà đẹp thì đẹp to là to nhưng mà chùa chỉ cho nó có phòng mà có lỗ mũi thôi nó đâu có thoải mái bằng vậy kia bên nó mênh mông nhưng mà phải có cái, cái hỷ giác chi phải có cái cần giác chi để mà đi Uber vào đây đi vào từ đêm qua giảng sao có chạy vậy bữa nay người ta ra bữa nay làm vườn mà đó có thợ ta phải đi nhưng phải có cái khỉ giác chi phải có cái cần giác chi mới làm được phải có phải có nha phải có, phải có. nhưng mà vấn đề đó siêng thì đứa nào cũng có hết niềm vui trong đời sống ai cũng có hết nhưng mà cái niềm vui nào mà nó gắn liền với cái lý tưởng giải thoát với công phu tu tập thì cái niềm vui đó mới được gọi là hỷ giác chi tinh tấn thì ai cũng có hết mà cái tinh tấn là nó gắn liền với cái chuyện tu tập tu học thì cái đó mới gọi là hỷ mới gọi là cần giác chi không? lười là thua các vị cứ nhớ cái này cứ nhớ cái bài học mà tôi đã nói một ngàn lần cái thời gian trong đời của mình giả định được chia ra thành ba bốn giai đoạn nó giống như cái tờ trăm đô la mà đổi ra mấy tờ hai chục thì mấy cái tờ hai chục đó cũ mới lành hay là rách đều có giá trị giống nhau Đúng không tờ nào cũng có giá trị giống nhau mặc dù cái serial number của nó thì khác nhau cái số cái cái, cái mã số trên đó khác nhau cũ mới khác nhau không? nhưng mà tờ nào cũng giá trị giống nhau nhưng mỗi cái 20 năm trong đời của quý vị thì cái giá trị nó không giống nhau nó có cái có, có cái có, có, có cái 20 năm mà nó chỉ là để nằm liệt giường thôi có cái 20 năm ngu khờ không biết gì nông nổi thiển cận bồng bột hiếu thắng ngu xuẩn có cái 20 năm đó, già dặn chín chắn hào khí ngút trời như vậy thì các vị trừ ra 20 năm đầu đời 20 năm cuối đời là mất sơ sơ là bốn chục thì các vị hỏi tôi hỏi các vị còn lại bao nhiêu tôi không cần biết các vị sống tới đâu bảy chục mà mất 40 còn có 30 chục mà mất 40 còn có 40 còn chín chục tôi không muốn nhắc đến vì chín chục nó chỉ là cái xác chưa có chôn thôi không? tôi chỉ nói chuyện với người tám chục thôi không? chỉ 90 là đối với tôi là ờ, khô máu rồi mình không có nói nữa phải không ờ, khô máu thì mình cứ nhớ thế này mình nhớ là thời gian mà bằng vàng nó nhiều thì thời gian nó có ba loại thời gian vàng thời gian bạc và thời gian đồng chì không là có ba thứ nó có nhiều thứ chứ phải ba thứ thời gian vàng là thời gian mà trí óc minh mẫn nhiệt quyết đầy ắp sức khỏe ok à, đó là thời gian vàng thời gian bạc có nghĩa là về tinh thần cái trí nhớ có thể sút giảm một tí sút giảm trí nhớ sút giảm một tí ờ, trí nhớ trí hiểu sút giảm một tí đó gọi là thời gian bạc còn thời gian đồng đó, tức là nó sút giảm nhiều hơn còn cái thời gian chi là thua chỉ nằm chờ người ta chôn thôi ừ, chôn thôi. thì các vị tưởng tượng nếu mà nói kiểu đó, đó thì mình có nên siêng một tí không? nên tinh tấn một tí không bởi cái thời gian vàng nó quá nhiều có người trong đêm này bây giờ đang xài toàn là thời gian bạc à, có nghĩa là cái đầu nó, nó cũng lu bu lắm nhớ dở hiểu chậm không nhưng mà ít ra cũng có lúc ok đó là sức khỏe thì cũng lâu lâu đi khám định kỳ nhưng mà cũng tạm thời ok đó là thời gian bạc còn thời gian thời gian đồng nó có nghĩa là cái thời gian ok nó ít đi ít hơn nữa thời gian bạc là 80 phần trăm trở lên à, mình muốn làm gì mình làm thời gian bạc là 50 phần trăm thời gian đồng là chỉ có còn có 30 phần trăm từ tinh thần tới thể xác có thể làm việc được còn thời gian trì là dưới 30 phần trăm dưới 30 phần trăm cứ nghĩ về tự nhiên nó xuyên cái cơ hội không còn nhiều nữa đâu cái cơ hội được làm người mà gặp chánh pháp khó được làm người được mang thân người đó là cái cái khó được gặp Phật pháp là cái khó mà hai cái khó này cùng một lúc mà nó hội đủ không phải dễ mà chưa còn nữa được gặp chánh pháp được ban thân người mà cái đầu óc nó ra sao sức khỏe nó ra sao cái điều kiện sống nó ra sao nghèo quá bệnh quá cũng khó lắm khó lắm bệnh nhiều quá cái tối ngày cái bệnh hoặc quẹo gì đó. tu học cái gì nghèo lắm tối ngày lo làm sáng ăn trưa làm trưa ăn tối thì cái đầu đâu mà nghĩ tới phật cũng khó cái, cái tình trạng tài chính tình trạng ờ, tâm lý tình trạng sức khỏe và được mang thân người được gặp chính pháp mà không có được minh sư thiện hữu thì cũng chua lắm chua lắm cái đó quan trọng lắm cái người nào mà mình thường gặp người nào mình thường alo cái người nào mình thường liên lạc thường có những tác động rất lớn lên chúng ta rất lớn nhà tin tôi đi tới chết các vị phải tin điều đó điều đó là đúng một nghìn phần trăm cái các vị nói với tôi là các vị có bản lãnh có nội lực no, tôi không tin mà cái này tôi tin các vị rất dễ dàng bị tác động bởi cái kẻ bên cạnh hoặc là cái kẻ mình thường xuyên giao thiệp có những người như chim cú rồi gặp họ đó là là họ nghe toàn là cái chuyện buồn không mà. nói xấu người này nói xấu người kia rồi than vãn trách móc như chim cú vậy đó bắp bao tay còn có người ấy, thì gặp họ là giống như con bướm yêu đời lạc quan cả hai người mình đều nên tránh mà cái mình cần đó là cái người có chánh niệm có trí tuệ có thiền định Đấy, có nội hàm có nội dung Phật pháp và đặc biệt là đặc biệt là có niềm tin mình ở gần họ phải nói là ân chim lợi lạc ở gần mỗi người như vậy nó tốt hơn là mình đi chùa mà mình không được đi chùa mà không có được tác động tốt thì còn tệ hơn là mình qua lại với một cái người hàng xóm một người bạn già một người bạn bình hoạn nhưng mà họ có khả năng tác động tích cực lên mình không phải nhớ chứ còn mình bị ám mình phải đi chùa mình phải đi chùa địa phương này có chùa là mình phải đi chùa mà trong cái mình quên là mình đi chùa lòng mình có tịnh không trong khi đó cái bà tư bà tám gì đó tuy bà đang ở nhà già tuy bà sống cô quạnh nhưng mà gặp bà lần nào mình gặp bà mình cũng được cũng được tác động thúc đẩy ờ, sắp tấn khích lệ tu học thì như vậy thà gặp bà tư bà tám còn tốt hơn là đi vào chùa gặp tăng ni phật tử trùng trùng đông như quân nguyên mà lần nào vào chùa cũng phiền hết nhớ không phải nghĩ như vậy mới tinh tấn được rồi thì cái điều kiện hỗ trợ tinh tấn thì mình cũng phải vào trong cái quyển kinh nghiệm để quan trong đó ghi rõ lắm không? ghi rõ nhớ nha như vậy thì mình đã nghe xong cái là niệm nhất chi trạch nhất chi cần nhất chi hỷ nhất chi à, rồi cái tánh nhất chi cái này này nó sâu tôi quên lấy chai nước bây giờ kệ này, lỡ chịu khác này. trước mặt chỉ có cái chai à, chai xúc miệng được uống cái này vô cho chết à, tiếp theo là cái tỉnh nhất chi mà tỉnh nhất chi làm sao không nghe giải thích là chỉ có chết nha tỉnh nhất chi là thế này đời sống của chúng ta là một hành trình của những giai đoạn những giai đoạn tâm lý sinh và sinh học đời sống chúng ta là một hành trình với những giai đoạn biến chuyển của tâm lý và sinh học về sinh học từ một đứa bé trong bụng mẹ chào đời vậy thì trưởng thành rồi chuẩn bị già cõi đó là sinh học nhưng mà tâm lý thì sao đời khác tiếc đời sống tâm lý nó không phải như vậy nó không hẳn cái đời sống sinh học đó, thì nó càng lúc nó càng kiệt quệ dần ừ. nhưng mà đời sống tâm lý thì khác à. một đời sống tâm lý mà ngon lành đó, nó có khả năng nó càng lúc nó càng lên cao mà cao đây có nghĩa là sao đấy chỗ này mới là đã này. cao nghĩa là sao cao có nghĩa là từ ở đó nó ác vì nó nó, thiện dần thiện dần không? nó thiện dần thiện dần tốt dần tốt dần đó nó không có từ bi trí tuệ bây giờ nó có từ bi trí tuệ ở nó không có chánh niệm thiền định bây giờ nó có chánh niệm thiền định đấy đó là là, là, thứ nhất đi tiến triển là từ ác nó qua thiện rồi cái gì nữa từ tế nó qua từ thô nó qua tế từ ờ, từ ác nó qua thiện đó là một cái bước, tiến từ cái rộng từ cái hẹp nó chuyển qua cái rộng nó là một bước tiến đó mình chỉ biết có cái thân mình thôi. đứa bé đứa bé mình nằm nôi nó chỉ biết có cái thân đó thôi nó chỉ biết ăn biết bú biết uống lớn lên là bắt đầu nó biết thương chị em thương gia đình thương ba má lớn hơn chút nữa bắt đầu nó có cái cái, cái, cái khái niệm về tình thân quyến thuộc quyến thuộc không? chứ, chứ còn nít sao biết quyến thuộc là gì nó, nó chỉ biết ai thương nó ai hôn nó ai nựng nó ai thơm vào má nó ai cho nó ăn ai ve vuốt ai kèn nó thôi chứ nó, nó không có khái niệm về quyến thuộc máu ngủ nhưng mà khi mà nó lớn lên nó khái niệm à, từ từ từ từ như vậy cho nên nó là rồi cuối cùng nó có khả năng nó yêu được đất nước yêu được đồng bào yêu được dân tộc yêu được chúng sinh vạn loại không à, nó yêu được người dân kẻ lạ Đấy. thì như vậy thì cái đó là cái cái cái tiến bộ tâm linh là gì là từ ác qua thiện rồi cái gì nữa từ rộng qua từ hẹp qua rộng rồi gì nữa từ thấp lên cao hồi xưa mình cứ lè tè lè tè ba cái chuyện gia đình rồi ăn mặc ở đi đứng thì khá hơn chút là biết biết làm nhà cửa giúp đỡ bà con chồng sớm nhưng mà phải đến một lúc mình vươn lên đến một cái chiều cao cả có nghĩa là ngoài cái đời sống xã hội ngoài đời sống vật chất mình còn cái đời sống tâm linh nữa ha? thì cái đó được gọi là từ thấp lên cao và cái này là tôi mới từ thô và tế có nghĩa là sao là hồi mình còn bé đó cái mà làm cho mình vui phải là cái gì đó rất là cụ thể à, gió mát này được hôn được nựng này được xoa đầu được khen ngoan được ăn ngon ăn kem ăn kẹo ăn bánh ngọt này. À, nhưng dần dần mình lớn lên ấy, thì cái làm cho mình vui nó, nó nó nó tinh tế hơn nhiều lắm chỉ là một ánh mắt một nụ cười của ai đó là làm cho mình vui cả tháng luôn vui nhớ điên luôn hạnh phúc lắm lâu gặp nhau mình thấy liếc cái nó nhìn cái nó cười cho một cái mừng còn hơn là ông già sống vậy có nghĩa là cái niềm vui của mình nó nó, nó tế dần rồi theo không? hồi nhỏ là chỉ cái gì nó cụ thể nó điển hình nó rõ ràng ấy nhưng mà lớn là bắt đầu chỉ ánh mắt nụ cười là mình vui rồi nhưng mà nhưng mà nó vẫn còn thấp lắm là vì sao là bởi vì nó còn nó còn quẩn quanh nó trong nam dục trong nam nữ trong tình cảm xã hội đúng không nhưng mà hơn cái nữa sẽ có một ngày khi các vị biết các vị yêu triết học yêu thơ ca yêu âm nhạc yêu hội họa lúc đó cái cái mà làm cho các vị vui đó, nó, nó nó lên một cái chiều một cái chiều kích mới một cái tầm vóc mới một cái chiều cao mới yeah. hồi nhỏ là mình chỉ biết cái gì cụ thể rồi lên từ từ lên từ từ, từ à, lên tới tình cảm nam nữ rồi vượt thoát cái đó lên phải yêu được âm nhạc thi ca triết học tôn giáo tư tưởng phải chưa phải lên từ từ như vậy và đến nếu mình các vị là phật tử sẽ có một ngày các vị vui là chỉ vì các vị đang sống chánh niệm biết rõ cái gọi là sắc na vĩnh cửu biết rõ cái gọi là đời sống nó chỉ là từng khoảnh khắc hiện hữu của thiện ác buồn vui và bây giờ mình đang sống hết mình tận tuyệt với từng giây phút đó cái hạnh phúc của người sống chánh niệm nó lạ lắm nó cao hơn hạnh phúc của người ta nhạc sĩ họa sĩ nhiều nó sang hơn nhiều lắm sang lắm. thánh lắm rất là thánh này thì như vậy cái đời sống tâm lý nó đi từng bước dần mà tỉnh giác chi là sao tỉnh giác chi tức là nó làm lắng động tất cả những cái sô động những cái thô tháo từ xưa đến giờ cái sô động thô tháo đó là là cái gì từ cái niềm vui từ cái niềm vui thô niềm vui rẻ tiền và hướng tới một niềm vui khác từ thiền định từ trí tuệ từ chánh niệm này chưa hết cái tỉnh nhất chi này nó còn nó, nó làm lắng động toàn bộ đời sống tâm sinh lý của mình mà chỉ có hành giả mới hiểu hiểu chứ còn mình chỉ nghe giảng mình không có tu kỹ gì hết thì mình hiểu nó, nó, nó, nó, nó mờ nhạt lắm mờ nhạt lắm các vị nhớ cái gì cái tâm nó lắng rồi phiền não nó vắng mặt được một giờ hai giờ thì cái huyết áp cái pulse cái nhịp đập của tim của của mạch máu nó lắng xuống lắng xuống và cái niềm vui của mình nó nhẹ nhẹ nó nhẹ nó êm nó êm nó nhẹ và cuối cùng là hơi thở một nội tâm ổn định ổn cố ổn cố và ổn định nó không có còn là nông nổi bồng bột sốc nổi nữa thì cả cái hơi thở của các vị cũng sâu lắng theo ngày sẽ là phát ngày dạy cái tiếng chuông mới đánh mình mình có thể thờ ơ mình có thể phóng tâm mình vẫn nghe được nhưng mà khi mà cái dùi nó đã rời khỏi cái chuông và cái tiếng chuông bây giờ nó chỉ còn là cái dư âm dư hưởng thôi dư âm dư hưởng thôi. hưởng trong tiếng mỹ từ echo, dư âm dư hưởng hưởng, hưởng này phải hưởng thụ nha hưởng này là cái âm hưởng cái cái còn sót lại của âm thanh giống như giống như chữ giao hưởng vậy thì khi mà cái cái âm hưởng nó còn sót là một tí thì tiếng ngân mà nó nhỏ dần như là tiếng mũi kêu đó thì lúc bây giờ để nghe được âm thanh dư sót đó, đó chúng ta bắt buộc chúng ta nhất thiết phải có cái khả năng lắng động nội tâm lắng tay chưa đủ lắng tay chưa đủ mà phải có lắng tâm lắng lòng để nghe được thì cái tỉnh nhất trí là sao là khi mình sống nhiều với chánh niệm sống nhiều với trí tuệ sống nhiều với thiền định thì toàn bộ thân tâm của mình nó sẽ đến một cái trình độ khác hẳn đó là nó sâu lắm toàn diện toàn triệt và toàn tập sâu lắm. gọi thứ adidam thì cái tỉnh cái cái cái tỉnh nhất chi nó chính là hai cái tâm sở tỉnh thân tỉnh tâm nó làm sâu lắm sâu lắm tức là sự vắng mặt của thuyền nhỏ là một cái sự sâu lắng hồi đó mình tham thích bằng tâm tham vô trợ mà bây giờ nó, thường hệ tham nó lên chỉ còn hữu trợ nó đó sanh vô trợ bây giờ nó giờ chỉ còn là sanh hữu trợ nhưng mà chưa cái đó chưa phải còn nữa ngày xưa cái tâm thiện tâm lành của mình nó sốc nổi vui là phước cũng dù ra mặt nhưng bây giờ ngay cả cái việc lanh ấy, mình nghĩ về nó bằng một cái sự bình thản lắm nghĩ về cái ác chỉ nghĩ đơn giản đó là cái nên tránh nghĩ về cái thiện biết đâu là chuyện nên làm nên có chỉ vậy thôi rồi bắt đầu đi vào nội, nội, nội tâm cái hơi thở của mình là hơi thở của một người đã bình đạm đã ổn cố đã ổn cố đã bình đạm cái nội tâm của một người có niệm có tuệ có định Đấy. với nội với một cái nội tâm của một cái người mà cái cái cái cái hơi thở nó cũng được trầm lắng hoạt động tay chân được đình chỉ ừ chúng ta chỉ làm cái cần thiết thôi cái hơi thở nó cần thiết là bởi vì không thở là chết còn mọi hoạt động mà trong sinh hoạt chỉ làm cái gì cần thiết do đó chúng ta có thời gian chúng ta có điều kiện tâm lý để mà sống sâu lắng còn cái thứ mà bồn chồn bốn ba lóc chóc lăn răng lăn răng lăn răng thì chúng ta không có điều kiện tâm lý để mà sống sâu lắng không ờ, cái sâu lắng ở đây nó chính là tỉnh giác chi tỉnh giác chi tức là cái sâu lắng từ tâm lý cho đến cả cái hoạt động sinh lý của thân xác tỉnh giác chi nhớ nó quan trọng vậy mà muốn có được cái đó là anh phải sống có niềm có tuệ không ờ, có niềm có tuệ và tuệ đây tôi nhắc lại là gồm có ba cấp văn tư tú học giáo lý phải học giáo lý chứ đừng có nghe lời ông tiếng ve của ai đó nói rằng tu là giữ tâm rỗng rang không cần học bởi vì ờ, phật là ngay đây chứ ở đâu xa trí tuệ giác ngộ nằm nằm ngay chỗ này học như cho nhiều là bị sở tri chướng nó nói cho nó cao cuối cùng không biết kỹ hết cứ ngồi vô nó nói bao nhiêu chuyện và tôi xin đoan chắc cái vị một nghìn phần trăm cái đầu của cái tên có học ấy. khi mà nó, nó, nó, nó tu thiền tốt hơn tốt hơn. Ừ. đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai các vị yên tâm ba à, cái sở tri trước thì là do các vị học sai học lộn học nhầm chứ nếu học đúng học đúng nha nếu học đúng nếu học đúng nếu học đúng thì tất cả cái kiến thức giáo lý nó đều là phương tiện là công cụ là hành trang là hành lý yeah. Dạ. còn cái cái kẻ nào mà học sao đó mà mấy cái kiến thức đó nó ám tôi xài cái chữ ám nó ám vào cái cái, cái, cái, cái, cái giây phút mà tu tập đó, đó là học sai hiểu sai yeah. vì sao vì tất cả lời Phật đều có nội dung là tháo cởi cởi mở tháo gỡ và tháo cởi mở và tháo gỡ mà kiến thức càng nhiều thì khả năng mà tháo mở à, tháo cởi và cởi, tháo gỡ cởi mở nó càng nhiều mặc dù nó chỉ là kiến thức thôi còn anh học sao mà mỗi lần anh xếp bằng lại mình thấy 15 18 23 mình chỉ tưng tưng tưng tưng đầu anh không anh đang ghi nhận đây là thiện này bất thiện mà ba cái lý thuyết ai à, tiền đàm a à, tiền điếc gì đó mình nó ám đầy cái đầu anh anh học lộn anh học sai rồi anh học sai không? anh học đúng đó, giáo lý là anh chất đầy giáo lý vào thì anh chỉ thêm công cụ để tháo gỡ và cởi mở nghe tôi đi nghe tôi cái đó nha bởi vì nếu mà các vị nói là học nhiều sẽ đi trước vậy chắc các bị như ngã An rồi sao ta rồi mới bị tụt lòng tâm tạng rồi sao rồi ngày Pa Ao đó rồi, rồi ngày ngày ngày ngài, ngài Sumin đó, rồi, rồi ngài Mahasi ngài Mahasi là ba tạng ở trong đầu ngài Mahasi là tam tạng đó nha tam tạng Mahasi nha rồi ngày Upanita đâu phải dốt đâu phải dốt nên nhớ tất cả các vị cao tăng miến điện đều gọi là phản ngữ tam mũi hết có nghĩa là xuất nhập vào kinh tạng Pali như là vào trốn không người như là kiều phong ở nhạn môn quan như là vương trùng dương và trên đỉnh hoa sơn thoải mái lắm nhất cái lên tới nhất cái lên tới kiến thức trùng trùng dược ngài bá ao rất nhiều người việt nam cứ tưởng lầm ngài là thiền sư dạy thiền là hết no ngài là luận sư ngài bá ao sẽ đó luận sư đó quý vị luận sư đó. mà có ai biết không không ai biết ngài có những cái cuốn những cái không phải cuốn mà là bộ ờ, bộ bộ sách mà tham khảo nghiên cứu về Mahapatha đấy tức là bộ đại sứ cái bộ mà được xem là chua chát nhất của Adidam tôn giả phá ao gì đó ghê không? có ai biết cái đó không biết vấn đề là không biết rồi nữa đọc mấy cái, cái bộ cái quyển mà cái bộ cái bộ sách mà năm nghìn trang mà đường hành trình đến địa bàn của ngài các vị nào mà có từng đọc chú giải cái commentary của của tâm tạng cái vị mới thấy khiếp để viết được cái bộ đó thì ngài phải là đọc nát cái, cái bộ kinh đọc nát chứ mà đọc kỹ mà đọc nát tức là lật clip mà thành kinh tả tơi thì mới ra được cái bộ đó, đó sở tri chướng đó. đó sở tri chướng mình cứ nói học nhiều sở tri chướng vấn đề là người ta người ta chất một kho nhưng mà toàn là cái công cụ phương tiện tháo gỡ còn mình một kho mà toàn là keo dán không à băng keo với keo dán đụng đâu chứ nó đụng đâu chứ đâu không với cơm nếp mình ăn cơm nếp mà lại chứa keo trong phòng còn người ta lại không người ta toàn là dao kéo xăng acetone còn là mấy cái thứ tháo gỡ không tháo gỡ hết nhớ rồi cho nên người ta đó càng tu người ta học càng học thì người ta càng tu tốt hơn nhớ nha tu học đúng thì học đúng nha thì càng học tu tốt hơn mà tu tốt hơn càng tu tốt hơn thì cái khả năng tháo gỡ giải phóng giải thoát càng lớn hơn. và cái này mình phải nhớ phải nhớ cái này thứ nhất tụi ông lại cho sợ mà con quên cái thứ nhất có học giáo lý sẽ tu tốt hơn không học giáo lý thứ hai thứ hai tất cả nội dung giáo lý đều có nội dung tháo gỡ mà nếu mà mình học càng học mà cái, cái đầu mình nó càng nặng là mình học sai cái thứ ba nói là giáo lý nhưng thực ra là cái thấy của mình lúc mình học nó không giống như cái thấy của mình lúc mình thực nghiệm nhớ cái đó nhớ cái đó cho nên nếu mà mình tu từ chẳng hạn như tu tứ niệm xứ chẳng hạn mà mình sống chánh niệm mà mà 13, 14, 25 mà nó vẫn còn nguyên á, có nghĩa là chưa tiêu hóa chưa chưa tiêu hóa tu tứ niệm xứ mà mấy con số nó còn nhảy tinh tinh tinh tinh trong đầu là một là học sai hiểu sai hành sai đôi khi người ta là pháp sư tâm tại người ta sống chánh niệm cực kỳ hồn nhiên và nó xui là có những người họ khoái cái tinh thần hồn nhiên đó họ cắt khúc họ nói mình tu chứ giữ tâm hồn thờ, thờ tâm hồn thơ nghe như trẻ con mới vào được nước chúa kết hợp cả kinh phật và kinh chúa không cái đó nó hay lắm nhưng mà nó nguy hiểm ở chỗ này nói không hết các con khúc à các con khúc không được ừ. giống như con mình ờ, nó, nó mới có ờ, học high school ờ, trung học mà mình quất câu là tiền bạc là phù vân cái câu đó đúng bản thân cái câu đó đúng nhưng mà cẩn thận nó nghe rồi nó khỏi đi làm nó khỏi đi học luôn nha phải dạy cho nó biết không có tiền là nghèo mà nghèo là khổ là nhục nhưng mà cũng phải nhớ tiền không phải là tất cả tiền nó chỉ là phương tiện sống thôi à, không có gọi là tiền nó quá là tất cả nhưng mà không có tiền đó, là mình không làm được gì tất cả đều bó tay à, nhớ tiền không là tất cả nhưng không có tiền là tất cả đều bó tay nhưng mà con nhớ nó chỉ là phương tiện chứ nó phải là ông chủ ngày nào con thấy tiền là ông chủ của con là con xài bởi vì sao vì tiền nó là phù vân tiền nó là bạc con nhớ như vậy đúng không phải tùy lúc mà dạy con cái gì cái việc nội hướng sách cái câu tiền bạc là phù vân đó, là đi dạy cho nhỏ là tàn đời nhớ nha à, nhớ cái đó ờ, tôi ớn nhất cái chiêu mà học kinh điển mà học cũng tới nó lụm con khúc rồi điểm gắn tùm lum là nha nhớ cái đó ờ, tánh nhất chi rồi tới định nhất chi thì, thì định nhất chi tôi nói bắt tắc định thì có ba định, định, định sát na định cận định là cái kiên cố định cái xác định định là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc của cái người chưa đắc thiền hoặc là người đã đắc thiền rồi nhưng mà những lúc họ không có nhập thiền họ vẫn xài cái xác là định có nghĩa là khả năng tập trung ờ, ngắn hạn trong từng khoảnh khắc còn cái cận định là cái giai đoạn tiền chứng định có nghĩa là trước khi mình chứng thiện thì mình có cái khả năng định tâm tốt hơn nó có thể kéo dài nhiều giờ đồng hồ nhiều giờ không biết trời đất mưa nắng nóng lạnh gì hết không nó là cận định Ờ, cái đây là đây là một cách giải thích rất là nôm na rất là đại khái nha tôi không hề nhắc đến sơ tướng quan tướng gì hết à, tôi giải cái đại chúng ra tôi định ở đây là gì là khả năng tập trung tư tưởng và tôi cũng chỉ nhắc tôi sẽ nhắc là cái gì cũ xì để cho bà con nhớ không bởi vì trong room này tôi nghĩ có có nhiều bà con mới tin nè à, mới đập hộp mới đập hộp mới ờ, bóc vỏ này thì mình cứ nhớ định nhất chi là gì là khả năng tập trung tư tưởng cái việc cái biết cái kiến lớp cái kiến hội, tụ ấy cái mắt như mắt như phai rồi cũng ánh nắng nó mặt trời như vậy thôi cũng nên ấm ấm được thôi nhưng mà khi mình gom ánh nắng nó vào một điểm thì nó có thể tạo ra lửa gió cũng vậy khi mà mà mà, mà mình ngồi ngoài trời trống không gió nó yếu lắm có nhiều cái cơn gió nó yếu đến mức mà mình không có cảm được vậy chứ mình ngồi xa một bức vách rồi nó có cái khe nhỏ đó nó có cái khe nhỏ gió luồn qua cái khe đó mình thấy mát nó mát cách đặc biệt mặc dù mình bước vào sân thì không có gió khỉ vậy nhưng mà mình vào trong nhà đó cái gió mà nó đi xuyên qua cái khe đó mình thấy bởi vì sao bị lúc bây giờ cái gió nó được gom nó được gom gọi là cái cái cái cái cái, cái, cái ngọn ngọn nến gọi là ngọn đèn mình đốt lên mà không có cái bóng khối chụp ấy thì cái cái cái nhiệt lượng cái sức nóng nó bị lan tỏa nó bị khuếch tán ừ, nó không làm ăn gì hết mình mới chụp cái bóng khối cái ống khối lên không thì mình để cái bàn tay mình lên trên khoảng cách nó, nó nóng kinh khủng lắm cũng có khoảng cách ba hai tấc hai cái hai tấc trên ngọn lửa mà nếu không có cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái bóng khối đó không thì coi như là cái cái sức nóng nó lan tỏa ra không sao hết nhưng mà cũng cái cũng cái khoảng cách hai tấc đó mà có bóng đèn có cái bóng thì cái toàn bộ sức nóng nó tập trung vô đó là chết cái tay mình thì định nó là như vậy định nó là cái sự gọi là tập trung tư tưởng và trên cái nền tảng tập trung ấy trí tuệ chánh niệm thiền định gì nó mới sinh sôi phát triển được không thì đức phật dạy cho mình 40 cách để mà trao dồi cái định tâm à, thí dụ như theo dõi hơi thở cũng là một cách theo dõi hơi thở ừ, và ra biết ra vào biết vào cũng là cách không? hoặc là mình tập chú vào một cái ờ, đốm sáng mình niệm sáng sáng sáng sáng mình tập chú vào một ngọn lửa mình niệm lửa lửa lửa lửa tập chú vào một cái tô nước một cái ờ, khuôn đất sét mình niệm đây đất đất đất đất đất, đất nước, nước nước nước mình cứ tập trung đến mức mà mình nhắm mắt lại thì cái cái tô nước nó vẫn hiện rõ ràng trong đầu của mình thì luyện tập lâu ngày như vậy gọi là trao dồi định thì với cái nền tảng đó, đó thì cái mai này tu chánh niệm tốt chánh nên ở bên ờ, các thiền viện bên miến điện có những thiền viện hỏi cho chỉ quán song tu của những có những thiền viện các bạn tu chỉ trước rồi quán sau là như vậy miễn là đối với những hành giả mà chánh niệm yếu là phải trao dồi định mà cách là tu thiền chỉ trước nhớ nha tôi cố gắng tôi nói những vấn đề giáo lý khô khan bằng cái cách diễn giải và cái ngôn từ gần với bà con nhất Đấy, mà bà con vẫn không hiểu thì chỉ có ba từ thôi tức là đi chết đi không? Đấy. thì cái định nhất chỉ là khả năng tập trung tư tưởng không có nó làm ăn được gì rồi cuối cùng là xả giác chi nhưng bây giờ tôi mới quay lại cái định tĩnh giác chi hồi nãy đời sống này là một hành trình của những chuyển biến từ tốt qua xấu từ xấu qua tốt từ thấp lên cao từ cao xuống thấp từ thô qua tế từ tế trở lại thô thì cái xả giác chi nó là cái đỉnh cao của cái gọi là cảm giác, cảm giác. họ chưa biết đạo ấy thì mình thích cái này mình ghét cái kia vui buồn buồn vui trong toàn là bất thiện tới lúc biết đạo rồi mình chìm sâu trong cái chuyện tu học vui vẻ thoải mái lúc nào cũng an lạc nhăn răng cười nhưng mà không sẽ có một ngày khi mà trí tuệ mình chánh niệm nó đúng mức rồi đó thì cái vui nó không còn nữa cái vui nó lúc đó tất cả là sự hững hờ lãnh đạo mà hững hờ lãnh đạo cũng không phải là của cái người làm biết mà là của là mà là của người biết chuyện sẽ có một ngày mà các vị thấy có sanh tử thêm một ngàn tỷ kiếp nữa thì cũng vậy thôi gặp Phật ra đời đi xuất gia tu thiền chứng thánh thì cũng vậy thôi có bao nhiêu Đức Phật ra đời rồi niết bàn viên tịch không trở lui có bao nhiêu hiền thánh tăng ra đời rồi cũng ra đi này cái thế giới này nó cứ theo bốn mùa mình nó xoay vần nó chuyển đổi như vậy đó. có điều mình nên làm cái gì mình nên tránh cái gì chỉ về thôi thế giới gì nguyên cuộc đời mình nó chỉ có cái nên nên tránh mình nên làm cái gì cái gì cần tránh và cái gì nên làm bởi vì nếu mọi người mà thiếu ừ, cái, cái, cái cách sống trách nhiệm trách nhiệm đó, đó thì hôm nay chúng ta ra sao trước mình tiền nhân cổ nhân không mình sống thiếu trách nhiệm không ai làm con đường cho mình đi ai làm cái cầu cho mình đi không tất cả những cái đó thế là đời sống nó chỉ còn có cái nên và không nên chỉ vậy thôi mình nhận ơn của tiền bối của tiền nhân thì mình à, mình có trách nhiệm mình để lại một cái di sản cho hậu nhân hậu bối chỉ vậy thôi không? Ừ, rồi chuyện tu tập cũng vậy theo phật hay theo ma là chuyện giống nhau anh muốn sanh tử thì anh theo ma mà anh muốn giải thoát thì anh theo phật tất cả những gì chúng ta tu học được nó đó là chuyện cần làm nhưng mà nó không là cái gì để mình tự hào tự đắc tự kiêu tự mãn tự tôn tự đại không mình bị bệnh thì uống thuốc chỉ vậy thôi bị bệnh thì uống thuốc khi mà mình làm đúng lời Phật thì tự nhiên phiền não nó biến mất nó vắng mặt tạm thời hay là vĩnh viễn nhưng mà đại khái là vắng mặt đi ờ, làm đúng lời Phật phiền não phiền não vắng mặt mà vắng mặt á, trước mắt mình được an lạc và nếu đủ duyên thì chứng thánh mà mình có chứng thánh không chứng thánh thì cuộc đời thì vẫn vậy trái đất vẫn xoay và cuộc đời vẫn cứ thế mà trôi cái chuyện mình tu học nó chỉ là chuyện tự cứu thôi bị thương là phải băng bó bị bệnh phải phục dược và uống thuốc chỉ vậy thôi đó là những cần làm thôi sông hương có nói gì đâu núi ngự bình có nói gì đâu mà huế vẫn còn đó trăng sao trời đất vẫn vậy thôi chúng ta có tu không tu mọi thứ cũng vậy có đề là mình mang thân người biết được chánh pháp thì thôi mình đi theo cái gì cần cái gì nên với tất cả những cái tư duy đó người tu điềm đạm bình thản hờ hững lãnh đạo, đó gọi là xả giặc chi Đây là một cách nói rất là đại chúng rất là cận nhân tình nói chuyên môn mà con khùng nhưng mà đại khái vậy chẳng hạn như mình ngày nào mình gọi hưởng dục thích ăn thích mặc thích ngửi thích sờ thích chạm thì mình còn hãy còn có thích là còn có bất mãn không được cái mình thích là mình nổi điên đấy tu thêm một mức cao hơn nữa về cõi trời dục giới thì cái mình bất bản ít chứ còn là cái mình thích nhưng mà cũng còn thích trong cảnh dục tu thêm một bậc nữa chứng sơ thiền trở lên về phạm thiên cho nó không còn cõi dục niềm vui trên đó chỉ là niềm vui của người có chánh niệm của của có có, có thiền định thôi Đấy. nhưng mà lên cao hơn nữa thì cái niềm vui với các phạm thiên bị biến mất được nhường chỗ cho sự lãnh đạo ừ đó là nói về, về đời và nói về đạo ở vị tu đồ quần thấy được bốn đế mà cũng còn có cái chỗ bất thông còn có chỗ bất thông nên cho nên cũng còn có cái thích còn có cái ghét trong cuộc đời này còn thấy có đẹp có xấu lên thêm một tầng nữa nhị quả khá hơn lên một tầng nữa đó là tầng tam quả thì vị này thấy trên đời không còn gì để thích để ghét trong cái thế giới vật chất hết vị này chỉ còn có một chỗ để lui về giấu mình đó chính là tiền định và trong lúc thiền định vị đấy cũng vẫn cảm được cái vị ngọt của nó đó gọi là sắc ái và vô sắc ái đến cái vị a la hán thấu suốt bốn đế một cách toàn diện toàn triệt cái vị thì không còn thích ghét buồn vui theo cái kiểu trước đây cái vị hai cái tầng thánh thấp đó. đi vào sở thú thấy đẹp thấy vui nhưng mà biết đây là mấy thú nhốt còn phạm phu là đám trẻ con không hề biết cái chuyện đó chỉ biết trụ cũng cỏ kiện khỉ kìa còn cái vị tôi đùa quần heo từng tôi đùa quần với vị uh, uh, tư đà hàm thì đi vào vườn thú biết đây là đám thú bị nhốt nhưng mà đi ngang chuồng cát thấy cũng hay hay đứng lại coi tội nghiệp lắm tội nghiệp bị nhốt đúng nhưng mà đi ngang chuồng cát thấy hay hay đứng lại coi đi ngang chỗ siết khỉ thấy hay hay đứng lại coi đó không Rồi đi nghe mấy cái chỗ mà mấy cái loài chim lạ mấy hoa lan đó, đó thì lạ lạ đứng lại coi mặc dù trong bụng biết biết đây là chúng lưu đày chúng tù đày sẽ thú mà nhưng mà tính nói cũng ngồi thấy chỗ thích nhưng mà lên viên lên tới Anaham thì không Anaham thì không hàm dắt con đi thôi con nó vui nó vui kệ nó chỉ riêng mình không thích không thích lan cũng không thích thú không thích hoa kiển gì nhưng mà còn có lý do để đặt chân vào cái vườn thú riêng vì a la hán thì không vì a la hán hiểu một cách toàn triệt hiểu một cách toàn triệt cái sở thú nó là cái chỗ để người ta làm để kiếm tiền cái chỗ để làm khổ mấy con thú Ngắm lan thiếu gì chỗ ngâm lan ở đây như đó cũng là lan tù đầy thí dụ như tôi chỉ ví dụ thôi nha tôi cho bà con hiểu tức là có bốn người đi vào có mặt ở trong cái, cái sở thú là thảo cầm viên thì cảm nhận khác nhau hết ừ, cho các trình độ đây cũng vậy cái sở giác chi chính là cái tâm trạng của một người hiểu chuyện thế đời không có đắng không có ngọt không có sướng không có khổ cái gì cũng là bù xương cái gì cũng là khối khối mờ hết ừ, thì đây là là trình độ cao nhất ừ, trong cuộc tu hình như tôi đã giảng đúng một tiếng rồi phải chúc vị một ngày vui dạ chúng con chia sự là ờ, tính wow, đúng một tiếng tuần sau mà